đó là những sự tinh tế bởi vì một sản phẩm đẳng cấp là những chi tiết những cái chi tiết cần phải tinh tế và khi cảm giác đối với bản thân mình mình là người sử dụng mình bấm cảm giác nó cũng khác tức là mình bấm trên viên kim cương này và khi mình vừa cầm điện thoại lên là mình đã cho một cái cảm giác rất là thích thú rồi là nó hài hòa rồi điểm nhắn giữa màu inox sáng bóng và vàng là hai điểm đã tạo được điểm nhắn rồi và cộng thêm viên kim cương vào nữa thì điểm nhấn nó trở nên vượt trội hơn Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury và hôm nay một sản phẩm Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng sản phẩm này nằm trong danh mục sản phẩm chính của Kỳ Lăng đây là một chiếc điện thoại mang tên XOR và trước khi giới thiệu chi tiết thì Kỳ Lăng xin phép nói về cảm xúc của mình khi cầm, nhìn, rờ, chạm chiếc điện thoại XLR này. Mặc dù đã cầm rồi, sờ rồi, sở hữu rồi và chiêm ngưỡng rồi nhưng mà mỗi lần mình cầm chiếc điện thoại này lên là mình rất nhiều cảm xúc vì nó đã có nghĩa là một chiếc điện thoại nó kết hợp được nhiều yếu tố à, từ chất liệu sang trọng vốn có của hãng như là titan và này được mạ bóng rất là bóng sáng bóng inox tất cả chất liệu để tạo nên chiếc điện thoại này cũng là đều là đồ cao cấp xa xỉ à, như là mặt kính là Sophia và phần phía sau lưng là phần da B da B của hãng thì đã được kỳ lăng gọi là đặt ý cái sự đẳng cấp lên cao hơn nữa bình thường một chiếc điện thoại màu inox sáng bóng và phần da màu đen Sophia kính à, rất là bóng thì nó đã đẹp đã sang trọng rồi nhưng kỳ lân đã thay thay là thay nguyên cái cụm này bằng một ổ vàng vàng khối vàng y đúc ra và chắc chắn rằng quý khách sẽ tia tia vào cái chỗ này để ý chỗ này bởi vì nó chiếu đúng không ạ và viên kim cương này là viên kim cương siêu đẹp do đích thân kỳ lân tuyển chọn và chọn lựa có nghĩa là viên kim cương này là một viên kim cương nước D nước màu đẹp nhất trong bảng màu của ờ, kim cương và viên kim cương này có 3 excellent huỳnh quang là non luôn mặt bàn rất đẹp chiều cao rất đẹp nói chung là viên kim cương hoàn hảo không một tì vết rồi tiếp theo phía sau nữa phía sau cũng đẹp lắm bình thường thì ở đây vẫn là màu inox sáng bóng nhưng đã được Kỳ Lăng thay toàn bộ cái logo này cái logo này Kỳ Lăng đã thay thành một cái logo Kỳ Lăng đã chế tác và thay vào một cái logo đúc bằng vàng khối và cái logo này rất nổi rất nổi bật rất chiếu rất lấp lánh nhờ vào chi tiết là Kỳ Lăng đã đính lên xung quanh cái viền logo là kim cương thiên nhiên đây điểm nhấn rất đẹp bởi vì khi chúng ta sử dụng nghe gọi là chúng ta thường cầm tư thế như vậy như Kỳ Lăng đang demo và xung quanh môi trường chúng ta sẽ có rất nhiều à, người sẽ nhìn và họ sẽ nhìn vào đây họ sẽ thấy được cái sự giá trị khi có kim cương khi có uh, vàng và giá trị vào sản phẩm mà mình đang sử dụng đó là những sự tinh tế bởi vì một sản phẩm đẳng cấp là những chi tiết những cái chi tiết cần phải tinh tế một cái câu chuyện mà vui cảm nhận của kỳ lân nữa đó là khi mà mới hoàn thiện sản phẩm này xong á mới xài á thì có thể là thời gian lâu dài thì như thế nào thì cái mình có thay đổi cảm xúc hay không thì đó là thời gian sẽ, sẽ cho chúng ta biết nhưng mà cảm giác của kỳ đăng kể cả ngay lúc bây giờ là cầm điện thoại lên tính gọi điện thoại hoặc là tính làm gì đó bấm thì cái điều đầu tiên là mình cứ nghĩ về kim cương nghĩ nghĩ ngay đến viên kim cương bởi vì nó đập ngay vào mắt mình và thích lắm bởi vì cảm giác nó chiếu chiếu rất là đã quý khách chúng ta hãy xem nè nói nói mà cảm xúc rất là cảm xúc luôn nó chiếu cực kỳ cầm điện thoại lên là thấy kim cương chiếu rồi thích rồi và tùy vào tài chính tùy vào nhu cầu tùy vào quý khách muốn đầu tư cho viên kim cương này là bao nhiêu thì kỹ năng có thể làm viên kim cương cho khách to bấy nhiêu hoặc là làm nguyên một viên kim cương to đùng lưng vẫn được nữa nhưng mà theo chị đang nghĩ là viên kim cương tầm cỡ 5 ly là vừa rồi là đẹp rồi là chuẩn rồi là nó hài hòa rồi điểm nhắn giữa màu inox sáng bóng và vàng là hai điểm đã tạo được điểm nhắn rồi và cộng thêm viên kim cương vào nữa thì điểm nhắn nó trở nên vượt trội hơn mặc dù bên trong là vàng nguyên khối và nền bằng vàng và bên trong này kỳ lăng bắn cát vàng cho nó nhám nhám nhìn nó đẹp và ở cái viền thành của cái logo này là vàng bóng vàng rô gold rất là nổi bất kỳ chi tiết gì à, quý khách thích muốn full vàng hoặc là đính kim cương vô những cái nút xung quanh bên hông đây nút âm lượng hoặc là nút nguồn hoặc là đính kim cương lên trên bàn phím hoặc là đúc nguyên bộ vỏ này bằng vàng và đến nguyên kim cương full vô bộ giỏ này luôn cũng được nói chung là tất cả những yêu cầu đó Kỳ Lan sẽ thực hiện hết cho tất cả quý khách và kèm đến là những chiếc bao da bao da mà nghệ Lan cũng chế tác cho phù hợp với sản phẩm của mình và tùy vào màu da lưng của chiếc điện thoại thì chúng ta sẽ chọn cái bao da màu nó phù hợp tương đối, tương ứng với nhau hoặc là mình sẽ sắp tới mình không thích màu da bê màu đen này nữa mình thích thay bằng da cá sấu như vậy muốn bất kỳ màu da nào bất kỳ màu da nào thì hãy liên hệ với Kỳ Lăng để Kỳ Lăng gửi những con cá sấu và màu sắc để khách lựa chọn sau khi khách chọn xong thì Kỳ Lăng sẽ lên mẫu sản phẩm cho quý khách cũng như điện thoại với tu vậy với tu cũng vậy thì năng cũng là, làm full vàng hoặc là đến kim cương hoặc là đến kim cương lên trên bằng phím hoặc là đúc năm chiều hoặc là à, bộ vỏ hoặc là bất kỳ chi tiết hoặc đúc kim cương giữa kim cương vuông nói chung là bất kỳ những cái gì liên quan đến chế tác vàng nữ trang kim cương à, thì hãy liên hệ với chị lân vàng thì chị lân chỉ tập trung làm chuyên về vàng khối đúc ra tức là vàng y đúc ra AO750 và kim cương thiên nhiên vâng à, video clip đến đây xin được kết thúc kỳ lân trân trọng trân trọng cảm ơn tất cả các khách đã đồng hành đã quan tâm và theo dõi kỳ lân kỳ lân à, chúc tất cả các khách thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng kỳ lân luxury nhé và hãy ủng hộ kỳ lân thêm bằng cách subscribe đăng ký kênh youtube này cũng như chia sẻ dùm cái video này hoặc là follow uh, like trang fanpage kỳ lân để cập nhật những video mới hoặc là theo dõi coi trực tiếp trên website kỳ lân luxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của kỳ lân luxury hoặc gọi trực tiếp cho kỳ lân số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua zalo cũng là số hotline 0901 247 247 kỳ lân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại